đùn mà quay rồi hả hello hello anh em chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của lầy ok thì um, uh, Video mới nào em ơi Thì kênh của Lầy cũng sắp đạt đến con số được gọi là 100 ngàn subscribe rồi Đây là kênh 5 Lầy Vlog nha Ok Đó ai mà chưa đăng ký kênh 5 Lầy thì anh em cũng ghé qua đăng ký kênh 5 Lầy luôn nha Rồi ok Thì uh, kênh của 5 Lầy Vlog này sắp đạt đến con số được gọi là 100 ngàn subscribe rồi Chỉ còn thiếu uh, ờ, 5 ngàn hơn một tí nữa thôi là có thể đạt đến 100 ngàn subscribe Thì em đã xem video cố gắng like, đăng ký và chia sẻ dùm Lầy nha rồi ok, thì hôm nay là đến với cái được gọi là tiết mục ờ, thảm họa âm nhạc các em ạ đó lây đã quay trở lại với cái được gọi là giọng ca huyền thoại đây Jesus Christ, great anh em hãy cố gắng uh, like nha like share nha và anh em muốn lời cover bài gì thì hãy uh, comment ngay phía dưới video nhá lời sẽ chọn ra bài mà các anh em bình chọn nhiều nhất để mà cover rồi ok đi đái phát đạt rồi cover nhá bùng đái nãy giờ luôn á Đó, đúng. À, đái xong sảng khoái anh em, sảng khoái hẳn luôn em ạ. À. Quên đi rửa tay đã. Đó, rồi ok, thì uh, chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính nhá. Chà. Chưa bật bài hát đây nào ạ. Đi sai. Hello. Dân nhà quê mà anh em. Dân nhà quê biết xài gì ba mấy cái đồ máy tính này anh em ạ. Anh em hiểu không? Bấm cho nó, nhìn cho nó hay hay thế thôi chứ có biết xài đéo đâu. Giờ là người âm phụ đúng không? Anh em cứ lại coi giờ thì lầy cũng mới nhìn sơ sơ qua thôi chứ chưa, chưa có học thuộc cho lắm phải nói là như giờ Hiểu không <coughs> Người âm phủ karaoke Cover bởi Nam Lê Đừng có chửi nha ba giờ em còn chưa ngủ Tôi tư về em biết bao nhiêu là cho đủ Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay Nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng ở trên mây Hả? Tóc em là suối, mắt em là hồ Nụ cười em là nắng để cho lòng anh ngẩn ngơ Chẳng phải là xuân diều anh cũng biết làm thơ Vì giờ trong đầu anh ta thương về nhớ Đi cùng với em trên một đoạn đường dài Chỉ mong được một lần nắm tay dù là đi để sáng mai Chuyện anh nói đã phải ngày một ngày hai Nếu như em gật đầu mình bên nhau đến mãi mãi Cuộc đời anh đã buồn chỉ để em remix là cái con mẹ nó luôn từ ngày gặp em là thấy hư hỏng chẳng có thể chật trời chẳng còn dập buồn nói nhỏ em làm cái gì cũng khiến anh phải nói ỏ mặt thì ngáo ngáo điều cười thì ngơ ngơ lúc em sẽ là ngu như là một con bò đeo nơ ha chuyện trò với em từ đêm đến sáng mất mẹ hai cốc cà phê không hành không tỏi không men không rượu nhưng mà em vẫn cứ làm ăn ghê em có yêu bản thân mình không nếu có thì kể mẹ em luôn nhá Nhà em có bán cần không Mà nói chuyện với em Ăn phê quá Dừng lại nhanh Thời thêm cái nửa là tim ăn đứt phân Nhà em có sao em không ở Thanh toàn tiền nhà rồi cút khỏi tim ăn Hả em có thấy cuộc đời mình nhàm chán Khi cứ hoài lập đi lập lại Vậy thì đến đây với ăn đi chứ sao còn cứ hoài tìm ai Vòng tay ăn không quá lớn Chân cũng chẳng được quá dài Nhưng mà để ốm em hay chạy đến với em Thì việc gì với ăn cũng không ngại này nói chung là hơi ngắn nha anh em ơi rồi ok bye bye anh em nào muốn lời coi giờ bài gì để thì comment ngay phía dưới video rồi hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau và nhớ đừng quên là nhấn đăng ký nha anh em ơi like và chia sẻ subscribe vào youtube này nhớ subscribe kênh nhá mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá